Trước hết, chúng ta sẽ cùng ôn tập lại các kiểu câu kể mà các con đã được học. Đó là ai làm gì, ai là gì và ai thế nào. Trước hết, ta sẽ cùng nhìn lại cách phân tích chủ vị của kiểu câu ai làm gì. Trong kiểu câu kể ai làm gì thì bộ phận chủ ngữ là bộ phận trả lời cho câu hỏi ai. Đây là câu tóm lược, còn ta có thể đặt câu hỏi ai, con gì, cái gì cho bộ phận chủ ngữ. Vị ngữ trả lời cho câu hỏi làm gì. Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi ai, con gì, cái gì, cho nên chủ ngữ thường là danh từ hoặc cụm danh từ đảm nhiệm. Vị ngữ trả lời cho câu hỏi làm gì nên động từ hoặc cụm động từ sẽ đảm nhiệm phần vị ngữ. Bởi động từ và cụ động từ tái hiện hoạt động cho câu ai làm gì. Chúng mình cùng xem ví dụ nhé. Ví dụ, các em bé ngủ khì trên lưng mẹ. Trong câu nói đến ai? Trong câu nói đến các em bé. Như vậy, các em bé là chủ ngữ. Và ngủ khì trên lưng mẹ chính là vị ngữ. Trong đó, các em bé lúc này là một cụm danh từ mà danh từ chính là em bé. Định ngữ lúc này là một cụm động từ, trong đó ngủ là động từ chính. Tiếp tục mình sẽ cùng nhìn lại cách phân tích chủ vị của kiểu câu ai thế nào. Trong kiểu câu ai thế nào, bộ phận trả lời cho câu hỏi ai là chủ ngữ. Bộ phận trả lời cho câu hỏi thế nào là vị ngữ.